rồi lời nói đầu tiên cho lọc phát tài xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam nha hôm nay là đến với lại lọc phát tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua bộ môn bầu cua trên máy nha anh em trên sát play á ngoài ra ngoài ngoài bầu cua ra thì nhà mình còn làm sóc đĩa à, sóc đĩa này tài xỉu với nha anh em đó mình cũng nói với anh em để cho anh em hiểu thì anh em ở nhà chỉ cần chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại Android thôi đó Samsung Oppo gì cũng được Xiaomi đó còn dòng iPhone như bên này thì mình có nhiều bạn khác nha anh em đó đây để mình hướng dẫn trực tiếp cho anh em luôn trước tiên anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình một, chiếc điện thoại Android rồi anh em để nha bước đầu tiên anh em chỉ cần vào trong shop play này đó để mình quay gần cho anh em xem đây anh em bấm vào shop play chữ đây nè anh em bầu cua happy new year đó anh em để nè việc quý game mobile ok chưa giờ mình sẽ thoát ra mình vào lại để cho anh em coi cho nó dễ nha đó, anh em mình bấm tìm cho nó dễ đây bầu cua happy new year anh em ơi nó tự nó hiện lên nha anh em yên em yên tâm đi đó tự nổi lên liền đó đó để cho anh em coi thông số đó nè đây màu đỏ có cái mai nha anh em đó lượt view rất là cao 5 chấm nha anh em 5 chấm đó rồi game cực kỳ hay anh em vô xem bình luận không có nữa đây đó game hay nè đó đẹp anh em cứ thả về chơi rồi bây giờ tiếp theo bước tiếp theo anh em chỉ cần thoát ra ngoài rồi xóa tất cả chế độ ẩn đi đó cho máy mình nó nhẹ nhàng được chưa bây giờ lọc sẽ vào cái game này đây để cho anh em coi này để xác máy luôn đây bầu cua happy đây anh em bấm vô rồi ok chưa đó máy nó chạy nè có chữ chơi và chữ thoát đây 2022 màu đỏ có cái mai nha anh em bấm vào chơi rồi và nó có nhạc nền nó sẽ nổi lên như thế này nè đó lọc để cho anh em nghe lọc sẽ bấm nhỏ nhạc nền lại một tí nha đó để lọc nói chuyện cho anh em nghe cho hiểu cái rõ hơn đó được chưa rồi lọc thì giảm âm lượng lại khi anh em đi chơi anh em chỉ cần để ý cho kỹ cho mình cái mã số dưới này ví dụ như là ZZCD 4351 380 860 859 anh em gặp cái mã số này anh em chỉ cần chụp hình lại và chụp cái game lại gửi qua cho mình mình sẽ gửi cái quy luật qua cho anh em đó cái là cái dễ nhất cho anh em anh em chỉ cần để ý cái dưới này đó mình đọc lại một lần nữa nha ZZCD đó 4351 đó cái là ví dụ thôi đó anh em chỉ cần chụp lại cho mình cái mã số dưới đây nè và cái game game nào mình hát cũng được nha anh em ok chưa rồi bây giờ lộc sẽ chơi với anh em là ba cây hình xui để coi là cái mình chơi hình xui nó như thế nào nha ok chưa rồi cây này là cây đầu tiên thì lộc sẽ đặt về con cua nha anh em lộc đặt con cua đó nè có hai cua rồi tiếp theo cua rồi giờ lộc sẽ đặt con bầu đó giờ lộc mở nha <coughs> không có bầu bột đều rồi tiếp tục cái này là lộc sẽ đặt qua ờ, cá đó nha anh em đó có cá hai cây ba cây ăn hai cây thu một cây đó thì gọi là chơi hên xui còn bây giờ lộc sẽ bắt đầu là vào chế độ nha anh em từ cây này giờ là cá nè bầu nai nè đó lộc sẽ đánh cho anh em là bằng quy luật đó quy luật như thế nào thì lộc không thể nói trên này với anh em được ok anh em nào cần cứ trực tiếp liên hệ với mình bây giờ lọc chuẩn bị nè úp lại nè nha anh em đó ok cho anh em này lộc sẽ đặt về cua nha anh em đó lộc đặt hẳn ờ, nếu mà lộc có 10 triệu 20 triệu đi rồi chờ lộc có 10 triệu được lộc sẽ đặt thẳng 10 triệu về cái cua nha anh em lộc mở cho anh em xem nè có cua một cây ok giờ giờ là cua cá tôm đó đây là ván thứ hai cua và cá và tôm rồi tiếp theo cho anh em đó cho lọc 3 giây lọc suy nghĩ thôi ok cây này lọc sẽ đặt về con nai lọc đặt con nai nha anh em đó lọc này có 10 triệu đúng không lọc sẽ đặt là tiếp tục 20 triệu cho dễ lọc sẽ đặt vào cái này nha anh em mở đó có nai anh em thấy không cái này cực kỳ uy tín nha anh em chơi không thể thua được nha anh em không thể thua không thể thua nha anh em anh em phải nhớ nha rồi tiếp theo đó giờ cây này á lọc sẽ đặt về con bầu lọc đặt 20 triệu đi đó con bầu nha anh em tiếp theo giữa nha đó có bầu bầu cua cái nha anh em anh em thấy không nãy giờ là ba ván rồi đúng không mình đâu có lọc đâu có thua cái này đúng không cái này cực kỳ dễ nha anh em cái quy luật của nó cũng rất là dễ rồi tiếp theo lọc sẽ đặt con tiếp theo nha anh em rồi dáng này lọc sẽ đặt về con cá đó lọc đằng tắt tay luôn cực bừng của nó luôn ok anh em lọc đặt con cá nha anh em lọc mở nè có cá nha anh em cá cua và tôm rồi đó cá cua và tôm cây này là lọc sẽ đánh lần cuối cùng với anh em để cho anh em xem cái bộ hiệu cái độ hiệu quả của cái game này là như thế nào đó cá cua và tôm ok cho anh em rồi cái này lộc sẽ đặt về con nai cho anh em tắt tay vào con nai tụt quần đánh con nai đó tắt tay vào con nai cho anh em mở ra anh em nai tôm và bầu anh em thấy thế nào đó cái độ chính xác của nó cực kỳ cao nha chính xác cực kỳ cao rồi lộc cũng nói tới đây thôi bây giờ là cái thời lượng của nó cũng có hàng đó thì anh em nào mà chơi cái bầu cua ở trên máy tài xỉu sóc đĩa cứ trực tiếp liên hệ với lọc theo hai số ở trên 0786 01 1234 0786 04 1234 lọc sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em 24 trên 7 ngoài ra nhà lọc còn làm thêm những cái bộ môn anh em chờ ở ngoài tài xỉu sóc đĩa bài lá tất cả những cái ngành cao cấp hơn đó mùa dịch rồi anh em đi ra ngoài đường thì nhớ đeo khẩu trang nè về nhà sớ sát khuẩn tay nè khi mà xem sau cái video này á thì nhớ like subscribe kênh Hồ Lộc rồi xin chào toàn thể tất cả các anh em